mẫu giống độ thích nghi rất là cao nó xanh và nó mướt luôn nó không có cái à, cái màu trắng của cái lá bèo nó không có màu trắng á này phân bò thì ở tập 2 thì có nhiều bạn comment hỏi là anh ơi phân bò nó khô nó như thế nào thì đây là cái à, cái bể mà hôm trước em thả cách đây 10 ngày nha mà con nhiều bạn nói là nuôi trong cái bể bạc á là nó bị à, mòn cái vỏ là không có mòn nít nha mà con thì nhờ cái cái cái vôi đây chúng ta sát trùng nước đó 10 ngày 10 ngày sau khi sau khi xuống giống nha bà con nó động ở dưới thì chúng ta cứ để đó em chưa thay nước luôn hiện tại giờ 10 ngày vẫn chưa thay nước thì đây là hiện tại ông chú đang à, set up một cái bể để nuôi thêm bèo cám không lo không lo hết bèo vậy nó nở như thế thì không chúng ta không lo nó hết được nó à, lên nó ăn bèo đây là cám nè bà con có thể cho ăn thêm ban đêm chúng ta cứ chào bà con Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại ốc Phú Đen Đồng Tháp Thì hôm nay em xin à, tiếp tục tập 3 của cái chuỗi video về nuôi con ốc bu từ à, nhỏ cho tới lớn trong cái bể à, lóc bạc à, Như bà con thấy đây là cái cái bể thứ ba mà bên em sẽ tiến hành thả giống cho bà đồng chú nha bà con thì ở tập 2 gấp trước là, em có quay ờ, là cái bể này là cái bể nuôi ờ, ốc ờ, lớn đây của mẹ đây nói chung mà thất bại rồi bên ông chú đã thất bại là đã dọn hết rồi bây giờ là 5 giờ chiều bên em đã thả giống rồi đây đây mẫu giống uh, hai tuần tuổi thì như bà con thấy mẫu giống này là độ thích nghi rất là cao và vận chuyển được xa thì khi mà bà con mua á là em luôn check cái cái địa chỉ á thì à, với cái à, khoảng cách bao xa và thời gian vận chuyển bao xa thì em sẽ hướng dẫn tư vấn cho bà con mua cái, à, cái mẫu giống nào cho thích hợp để cho bà con vận chuyển thì với cái mẫu 1 ờ, đến 2 tuần tuổi này á, là nó có thể chuyển được tới uh, uh, hơn 600 km và đi được tầm 24 giờ nói chung là hiện tại là em đã chuyển được xa tới đó rồi còn xa hơn nữa thì em chưa chưa chưa có có chuyển nên em chỉ xác nhận được là tầm 24 giờ đóng trong thùng xốp chuyển được khoảng 24 giờ cái này là em mới thả đây nhưng mà con thấy không nó ờ, nó ăn ờ, hiện tại đang ăn bẹp cám nè rất là đẹp nha mọi con có con đang thả thì nó bơi luôn cũng thả trên cái ờ, tàu lá chuối này thôi về kỹ thuật thả thì ở tập 1 và tập 2 thì em đã hướng dẫn rồi nên em sẽ em sẽ không có nói lại về cái kỹ thuật thả nữa chúng ta cứ thả lên cái tàu lá chuối ở tập 2 em đã hướng dẫn bà con về cái kỹ thuật để nuôi cái bèo cám đó nuôi cái bèo cám này để chúng ta cho con ốc ăn đây hiện tại là bèo đang phát triển rất là xanh nha bà con nuôi bèo mà bà con thấy được cái cái, cái độ xanh của nó đây như các bạn thấy nó khá là xanh nó xanh và nó mướt luôn nó không có cái ờ, cái màu trắng của cái lá bèo nó không có màu trắng á là chứng tỏ chúng ta nuôi bèo thành công nha bà con thì bèo nó đang phát triển còn nếu mà bà con nuôi mà thấy cái bèo nó lá màu trắng là có nghĩa là bèo đang sắp tàn nên ờ, bạn nào mà đang nuôi nhưng mà con nào đang nuôi bèo á nó cái màu xanh như thế này thì bèo đang phát triển nên bà con đừng có lo lắng cứ để đó nó sẽ phát triển thôi Đấy, em quay sát luôn cho bà con thấy không? Thấy không? Bà con thấy không? Cái lá của cái bèo nó đang rất là xanh Nên nói là nó xanh mướt luôn đó Thì đây là bèo đang phát triển 16 tiếng đến 24 tiếng thì bèo nó sẽ nở đi gấp đôi nó sẽ sinh sản ra gấp đôi cái cái cái kích thước của nó cái à, số lượng của nó chứ kích thước thì nếu mà nó, nó, nó lớn gấp đôi chắc à, cái bể này chắc nó nở à, bằng cái bể này luôn quá thì nó sẽ nở gấp đôi cái cái, cái số lượng của nó còn thấy đẹp không khá là đẹp ở đây em à, sẽ cho bà con xem nước nó đang màu màu nó rất là đục nó, nó nâu nâu thì nó sẽ ra từ cái phần bò đó đây có cái con phần bò đây đây phân bò nha bà con đây phần bò thì ở tập 2 thì có nhiều bạn comment hỏi là anh ơi phân bò nó khô nó như thế nào thì à, nhiều bạn hỏi thì em cũng à, nói chung là cứng cái họng thì nói chung là chúng ta hỏi thì chúng ta nên suy nghĩ trước có thể chúng ta sẽ tìm hiểu trước khi hỏi chứ hỏi nhiều quá thì em cũng à, không biết đường mà trả lời hiện tại là một ngày là các em nhận rất là nhiều cuộc gọi và con gọi tới là cái số bạn liên tục đó thì à, mỗi người gọi tới là ít nhất là em phải tiếp chuyện khoảng 10 phút đến 15 đến 20 phút thậm chí cái nửa tiếng nên mà con gọi thì nó bận rất là nhiều nên mà con thông cảm thì có gì bà con cứ để lại tin nhắn zalo thì em sẽ trả lời nói chung là hai ngày ba ngày sau em vẫn trả lời thì em cứ trả lời từ dưới lên thôi nên em không có trả lời liền được tại vì nó có số lượng người liên hệ với em rất là lớn em sẽ trả lời còn điện thoại trong ờ, một ờ, ngày làm việc thì tiếp được tầm hai chục ba chục người thôi rồi coi điện bạn liên tục à có nhiều người gọi được thì lại nói sao điện hoài mất máy thì cái số thì chỉ tiếp được một người thôi bà con rồi còn lại gọi sao thì nó nó bận thôi nó bận nó bận thì nó nhiều khi gọi nhiều quá nó qua không liên lạc được luôn thì uh, bà con thông cảm là có gì cứ để lại tin nhắn đi em có để cái số của em nó có số zalo mà nó ra cái trang trải của đây làm tháp luôn nên bà con cứ để gì thì đây là cái à, cái bể mà hôm trước em thả cách đây 10 ngày nha bà con thì em sẽ cho bà con xem cái cái à, hiện tại con giống nó đã phát triển như thế nào thì ờ, giờ này thì nó chưa có lên đâu nói chung là một lát tầm khoảng ở đây em sẽ ở đây tầm khoảng 7 giờ em sẽ ra quay cho bà con xem chung là ông chú cũng đang làm mồi thì em thả xong rồi ờ, quay này xong rồi lát em sẽ ra ngoài kia để ờ, làm vài ly thôi em cũng không làm được nhiều ngày xưa thì cũng làm khá lắm nhưng mà còn thay còn đi làm kìa giờ về làm ruộng người à, thấy nhậu nó không có tác dụng nên nhậu ít lại à, đây nha bà con tại nó đã à, lên được tầm à, hạt bắp rồi 10 ngày thì có con vẫn nhỏ đây con này nè chung là nó sẽ không có lớn đều nhau nhưng mà như vậy là ok rồi à, con ốc nó rất là đẹp nhiều bạn nói là nuôi trong cái bể bạc á là nó bị uh, mòn cái vỏ thì mòn đít đó nó dùng ăn đít gì đấy thì đây em hướng dẫn nuôi là đâu không không có vấn đề gì cả bạn còn thấy không cái đít nó nè nó đâu có cái bị gì đâu thì đấy là nhờ cái chúng ta sát trùng bằng cái vôi cái vôi mà em đã hướng dẫn ở tập 1 với tập 2 đó cái vỏ không có vấn đề gì cả rồi nào tại nó đang đeo khá là nhiều ở cái à, các cái, các cái bèo này dở lên là có nó à còn thấy đây đây nha bà con không hề có một chút tì vết nào ở cái cái đít như là, là không có màu đít nha bà con thì nhờ cái cái cái voi đang chúng ta sát trùng nước đó dưới uh, ờ, chúng ta thả thêm cá bảy màu ta thả cá bảy màu có thể coi con cá bảy màu nó ăn các cái ờ, vi sinh nó còn động lại thì đây bà con thấy đây hiện tại là con ốc nó đang uh, ăn bèo cám thì nó rất là mê bèo cám nha bà con chúng ta để các cái loại thức ăn gì nhưng mà khi có bèo cám là nó sẽ ăn bèo cám thì cũng à, giống như là cái chén thịt bò với à, cái chén muối à, đấy chúng ta nó sẽ ăn cái bèo cám trước và chúng ta cũng vậy chúng ta sẽ ăn cái à, chén thịt bò chứ không bây giờ chúng ta ăn cái chén muối trước thì có có thể là do mấy cái ông nào mà ăn chay thôi ăn thịt không được thì mới ăn muối chứ chúng ta không có bỏ trứng muối được thì con ốc nó cũng vậy nó mê bèo cám là tất cả các thức loại thức ăn khác khi mà chúng ta để xuống thì nó sẽ ăn cái bèo cám đầu tiên rồi ờ, khi mà không có bèo cám nữa ăn hết bèo cám rồi nó sẽ qua ăn các cái loại khác giờ này là nó cũng chưa lên nhiều đâu tầm tối nó sẽ lên nhiều à, nuôi ốc thì bà con lấy là ban ngày mà khi mà nó nổi lên là có vấn đề nha chỉ có bằng đêm thôi bằng đêm nó mới nổi lên nhiều còn ban ngày mà nổi lên là hơi bị phải xem lại cái cái nguồn nước như thế nào đấy thì ở đây à, ông chú đã vớt bèo cám từ cái à, cái bể nuôi bèo cám đấy và cho nó ăn à, cho con ốc nó ăn đây thì ở đây em nói chung là hàng ngày là em đều chạy ngang đây và hướng dẫn mình ông chú nuôi nên cái bèo cám là vớt cũng vừa phải bà con vớt à, bà con thấy đây là chi vớt à, còn cái khoảng trống thì cái mục đích là chúng ta vớt vừa phải là thứ nhất là ban đêm chúng ta ra gọi chúng ta có thể quan sát được cái con ốc thì nhiều bạn là thả kín mít luôn như thả như cái bể uh, ờ, nuôi bèo bên kia kìa Đấy, thả như vậy thì tối ra gọi anh ơi em không thấy con ốc đâu cả thì thấy bèo thôi chúng ta cứ thả thưa như thế này ban đêm chúng ta ra gọi chúng ta sẽ thấy được ốc và chúng ta sẽ quan sát được cái quá trình hoạt động của nó đây em mà rồi bà con thấy là hiện tại nó sẽ nó bắt đầu lên nó đang thả thiền đây nó thả thiền rất là đẹp nha bà con đấy nó bắt đầu thả thiền nè ở đây cái à, cái bèo này nó bị à, nó bị cái nó bị uh, sâu nó ăn sâu ăn khá là nhiều nó đang đu vào rễ nè bà con thấy nè nó đu nó đu vô ăn cái rễ bèo luôn nha bà con em bắt cái chỗ làm sao mười ngày mười ngày sau khi sau khi xuống giống nha bà con nói chung là tâm lý của nhiều bà con nuôi là muốn mua con bự con lớn nhưng mà bên em chỉ sức ờ, hiện tại là sức 7 tầng thì ờ, 7 tuần nó đi tầm được ừ, không 80 cây trở lại thôi tầm 4 tiếng một hai tuần sẽ đi xa hơn ờ, hiện tại thì số lượng ờ, khách hàng lớn nên tầm một hai tuần là bên em sức hết rồi còn 3 ờ, tuần cũng rất là hiếm thì chỉ tiễn ra thôi tiễn ra mới lên được mẫu 3 tuần trong một cái lứa thì sẽ lựa ra được một mớ nó rất đẹp nha bà con không không không không hề không hề bị gọi là cái mòn cái đít hay là bị ăn cái đít gì đấy nhiều bạn comment nói là nuôi trong cái bể bể bạc nó bị mòn đít ở đây thì à, tối nó sẽ lên tối nó sẽ lên cái nó ăn cái bèo cám rất là nhiều tối à, tầm khoảng 7 à, giờ thì em sẽ ra để em quay tiếp cho bà con xem à, nó ăn cái cái lá cái bèo này bị thối nó ăn nè nhiều bạn hỏi là nó có nó có bị hao không thì nói chung là nuôi nó sẽ có bị hao nhưng mà tỷ lệ nó không cao đâu bà con đây nhiều nó hao nó sẽ chìm xuống thôi đây bà con có thấy rõ không đấy không hề thấy rõ nha bà con thì cái khả năng hao à, và cái cái độ thích nghi của cái loại hai ba hai một đến hai tuần tuổi nó rất là lớn nên bà con cứ an tâm mà nuôi đây con còn bò dưới nè đây nhiều bạn nói là cái um, thì tại sao con ốc nó lại bò lên cái thành của cái um, cái thành của cái uh, cái bể nè thì thứ nhất là cái nguồn nước nó có vấn đề nó mới bò nó mới bò lên thì nếu mà bò lên bể đó bà con nên chú ý là chúng ta sẽ tiến hành thay nước thay nước nó 50 phần trăm thôi thì ở cái bể này là hiện tại là em chưa thay nước nha bà con em chưa thay nước bà con nhìn thấy nước vẫn trong nước vẫn còn trong thấy bà con thấy là một số phân ở đang động ở dưới đó nhưng mà nó cũng không có nhiều thì ốc nó còn nhỏ nên nó không, không có phân nhiều đâu nó động ở dưới thì chúng ta cứ để đó em chưa thay nước luôn hiện tại giờ 10 ngày rồi vẫn chưa thay nước thì vẫn hàng ngày vẫn sát trùng bằng uh, cái dôi mà canxi mà em em em, em hướng dẫn ở tập à, tập một tập 2 đó vẫn sử dụng cái à, canxi nó là super canxi 100% là canxi mịn đấy nữa là canxi mịn có có nhiều bạn nói là cái loại gì mà đô Dolimit gì đấy nó cũng như nhau thôi nó vẫn nó vẫn là canxi canxi mệt thì dùng loại đó cũng được dùng này cũng được này thì nó nhiều bạn tìm không có kêu em gửi hàng kêu em ship cho nhưng mà nó thật ra là nó chỉ có hiện tại thị trường nó chỉ có bốn bốn chục ngàn hai chục ký thì bây giờ em ship cho các bạn bao nhiêu giá bao nhiêu thì mất thời gian của em nên uh, có gì thì à, bà con cứ cứ tìm cái loại khác không có thì tìm loại vô thường cũng được chứ không gì chúng ta sử dụng đúng liều lượng thôi còn à, đây là cái à, cái bể mà em xả em thả sau 5 ngày à, giống sau 5 ngày nói chung là nó sẽ nhỏ hơn thì nó bà con nó đang ăn bèo cám lên nó cám rất là nhiều nó đang nổi đấy bà con nhìn tổng quan lại thì bốn bể nha bà con thì đại ờ, có một bể đang nuôi bèo cám là còn một bể trong này đang nuôi nữa đây thì đây là hiện tại ông chú đang ờ, set up một cái bể để nuôi thêm bèo cám anh em bà con thấy đây là bèo cám cái bể này là bể của mẹ hẩm em quay đây thì bây giờ là cũng dọn sạch rồi dọn sạch rồi giờ chuyển sang nuôi bèo cám ở đây là cái phân bò nha bà con phân bò hiện tại giờ đổ vô nó chưa cái này mới có sắp setup hồi sáng thôi nên nó chưa có chìm xuống đó thì khi mà nó thấm nước cái nó chìm xuống thôi tầm à, ngày mai là nó chìm hết à ở đây chỉ vớt có như bà con để ý đây em quay tổng quan luôn là chỉ mới có tí bèo cám thôi thì tầm khoảng 4 ngày 5 ngày sau em sẽ quay lại cho bà con xem cái độ phát triển của cái bèo cám này này bèo cám là bèo bèo bèo qua dâu cái nước nó ra là màu nâu nâu á thấy không màu nó khá là nâu nhìn nó nói chung là hơi tẩm tẩm tí thứ hai là à, bèo là bèo nó rất là thích và nó phát triển à, cực lớn đây bốn à, bốn bể nha mọi con bên kia bèo cám thì à, hàng ngày là sẽ vớt ông chú vớt tầm một ngày khoảng giật hai giật để để vô cho ốc nó ăn thôi Dạ, được thưa thì hiện tại còn nhỏ nên tầm khoảng tầm ờ, khi ốc nó lên tầm một tháng tuổi thì một ngày nó ăn có thể tầm 2 ờ, kg đến 4 kg 4 kg ký bèo bèo cá nha mọi con vớt ngoài kia thôi đơn giản là vớt bèo cám đó để vô đây cho ốc ăn hàng ngày cứ hàng ngày cứ vớt để vô và nó thức ăn của nó là bèo cám thì xây dòng thôi bèo cám nở ra mà 10 16 tiếng đến một ngày nó nở gấp đôi cái số lượng cứ vớt để vô không lo không lo hết bèo vậy nó nở như thế thì không chúng ta không lo nó hết được nó nở liên tục và cứ bèo cám nó xanh là nó nở thôi ờ, còn mà bèo cám mà nó trắng trắng là nó tàn đấy bà còn nhớ gì chúng ta cứ nuôi quy trình đơn giản như vậy à, thì giờ thì ờ, cũng 7 ờ, giờ nha bà con bây giờ em sẽ ra đây để gọi cho con xem ốc lên rất là nhiều nha bà con đây bà con xem đây bà thấy không đấy nó lên nó ăn bèo nói chung là bèo cám là gọi là món khoái khẩu của con chúng mà ngon thấy không em quay gần lại cho bà con xem thấy nó đang ăn đấy em à, mới mới mới mượn được cái đèn của ông chú để ra à, quay đây làm cũng dài chai rồi luôn là phê rồi ngày xưa thì uh, uống cũng khá à mà giờ uh, hết nổi rồi thấy nó ăn bèo không mà cái miệng nó ăn bèo nè đấy cứ uh, nếu mà bà con muốn uh, quan sát con ốc của mình á con cứ uh, ra vào ban đêm thì tầm khoảng 7 giờ thì nó nổi lên nó ăn bèo rất là nhiều thì đặc tính của con ốc là ban đêm nó sẽ nổi lên nó sẽ nổi lên nha bà con đặc tính của con ốc là ban đêm nó sẽ nổi lên nó ăn thì cứ ban ờ, đêm là nổi lên ờ, nó nổi lên rất là nhiều để nó ăn thôi tất cả đều phải nổi lên để ăn đấy dạng như là tới bữa ăn thôi hãy như bà con uh, quan sát nha ở đây tối nó lên rất là nhiều đây nè đây nè con thấy không nó đeo nè nó đeo kính hết đấy ăn bèo này. thì thời gian này là khoảng thời gian ban đêm là nó hoạt động mạnh nhất mà ban đêm nó mạnh nhất để nó ăn ban ban ngày nó ít lắm ban ngày mà ốc mà nó nổi là nó có vấn đề nha bà con còn ban đêm thì nó ăn rất là nhiều đây bà con thấy không có một chút tì vết luôn rất là đẹp con này khá lớn á à. đột biến luôn ta này nó ăn à, nghe tiếng kêu lách chách luôn nha bà con Hôm nay nó ăn bèo cám nè trong đây nè nhiều lắm ban ngày chúng ta nó nó nó núp ban ngày nó sẽ à, ẩn vô các cái cái um, rễ bèo á ban đêm thì nó hoạt động mạnh lên để ờ, tìm thức ăn thôi cũng tìm thức ăn khá là nhiều Đây. con này đột biến sợ bự quá nè còn nào Đây. chung là ban đêm thì chúng ta ra quan sát nhìn mê lắm ừ. nổi lên nó ăn bèo đây là cám nè bà con có thể cho ăn thêm ban đêm chúng ta cứ ờ, để lên thôi nè bà con thấy không chúng ta để lên thì ừ, cám nó sẽ tản ra tự nó tản ra thì chúng ta cứ gắt gì thôi theo cái mặt nước tại vì cám nó nhẹ nó trên mặt nước á nó sẽ tự tản ra là con ốc nó sẽ đu lên nó ăn thôi để em sẽ cắt cám rồi cho con ốc đang cám rồi em quay cho bà con xem nó sẽ nút cám nha bà con cứ có nghe mù cám là nút thôi đưa mọi lên nút thôi các bà con thấy không nút cám đó hả đưa mọi lên nút á cái à, miệng của con ốc nó rất là bén nha con nó ăn bèo nó cắn đứt luôn đó nên nó ăn à, nói chung là trái cây cái gì là nó ăn cũng được hết ạ Đây là cám thôi đây cám tự nó tản ra đấy mà nó lan đi không à, còn đây là cái bể mà em thả ờ, lúc chiều nha bà con rồi thấy đây nó vẫn còn à, hiện tại giờ ốc nó cũng đang ăn bèo cám này đây còn nghe cái tiếng kêu không nó ăn kêu lách chết chết luôn á nó ăn như tiếng nước chảy này, nó ăn này nó đu hà ba năm con nó đu vô cái ờ, bèo cám nó ăn này thì ờ, bèo cám là là đặc sản mà con nào nói chung lớn từ lớn tới nhỏ đều thích ăn bèo cám cả ừ. đây khá là nhiều nè hiện tại giờ nó đang ờ, tản ra thì ờ, nó sẽ ăn theo cái bèo cám thôi bèo cám tới đâu nó ăn tới đó còn một số đây ở đây thì ờ, sáng mà con cứ lấy cái tàu lá chuối ra à, thôi thì em cũng xin kết thúc cái tập 3 tại đây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 thì xem coi một tuần sai và nó nở như thế nào rồi rất cảm ơn bà con à, xin chào bà con hẹn bà con ở các video sau à, xin chào và hẹn gặp lại